Thiết Cuba xin chào tất cả các anh em yêu quý nha Clip này thì mình sẽ review Review cho các bạn kiếm tiền Ồ lại đóng ứng dụng Ồ ứng dụng này hay nhỉ Mẹ ứng dụng này mới ra nhưng mà mình Mình mình hôm nay mình review đầu tiên mà nhiều khi nó cũng bật ra ngoài mà thấy biết tài chứ Một cái ứng dụng kiếm thẻ cào nó hoàn toàn mới các bạn ạ Hoàn toàn mới ra thôi Và đây là ngày đầu tiên Ngày đầu tiên mình tham gia kiếm tiền với app này à, Blink Store tiếp tục dừng ứng dụng Ồ oh, hay nhỉ Hay thật đấy Mình định review cho anh em xem mà Toàn bị bật ra ngoài thôi anh em ạ Đây anh em này Đấy Cái nền tảng này ấy, thì các bạn có thể là đổi thẻ cao điện thoại Mệnh giá 10.000, 50.000, 100.000 và 200.000 nó mới ra thôi Nó hoàn toàn mới ra thôi Chắc được mấy trăm lượt tải các bạn Chắc là được mấy trăm lượt tải thôi Lên là app mới bao giờ nó cũng thi thoảng nó sẽ có lỗi nhưng mà ấy, càng có lỗi nhiều mình càng kiếm tiền dễ anh em ạ càng app mới càng nhiều lỗi mình kiếm tiền kiếm xu càng dễ khẳng định luôn ấy. và tôi tin rằng 100% các bạn sau khi mà xem xong video này các bạn thừa sức các bạn kiếm được cái thẻ cao 10k đây này thẻ cao 10k cần 1 triệu 350 nghìn điểm hơn 1 triệu điểm các bạn nha nhưng mà nhưng mà anh em ơi các bạn nhìn hơn 1 triệu điểm nó to à. để mà kiếm điểm app này nó dễ lắm dễ cực kỳ dễ luôn bởi vì nó mới cái gì mới nó cũng dễ anh em ạ thì ngay bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm sao đấy bạn có thể kiếm thẻ cào 10k nhanh nhanh nhất thậm chí là 50k 100k và 200k tâm sự luôn với các bạn là bản thân mình ấy thì mình cũng chưa đổi thẻ cào lần nào app này bởi vì ngày hôm nay mình mới chơi được chưa hôm nay mình mới chơi hôm nay cảm cúm này hôm nay cảm cúm mà review cho anh em anh em thông cảm mình tí cho mình một like mình sướng cái thực sự cũng ờ, mệt mệt nhưng mà app mới săn app mà app mới các bạn gửi cho mình cái là mình review ngay anh em quan sát là hiện tại là thiết cuba này nguyễn nhân thiết này thì ngay bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn tải app đã các bạn nhé link tải ứng dụng thì tôi sẽ ghi ở phần mô tả và bình luận của video các bạn click vào nó sẽ hiện thị ngay ra ứng dụng tên là blink story blink story nhá ứng dụng hoàn toàn mới thôi nó còn chưa hiện được tải các bạn này các bạn cài đặt và mở app này ra cho mình thì nó sẽ hiện thị ngay ra một giao diện đăng nhập các bạn nhấn vào đăng nhập cho mình này đăng nhập qua Facebook hoặc là đăng nhập khác thì bạn cứ đăng nhập bằng Facebook cho nhanh nhá. Đấy bạn click vào đăng nhập Facebook cho nhanh, cực kỳ nhanh luôn. Trong vòng vài giây hoặc là chưa đầy 3 giây là các bạn đăng nhập thành công. Và đây chính là cái giao diện khi mà các bạn đăng nhập vào. Đây các bạn này, nguyên như thiết này. Một cái giao diện trang à, một cái một cái giao diện cá nhân nó chưa hề có một cái gì cả. Tức là nó rất là đơn sơ phải không? Đơn sơ app mới mà đơn sơ. Và ở phần ở phần trang chủ này ấy, thì nó hiện ra những cái bài báo các bạn đây ví dụ mình sẽ đọc một bài báo này đây và đọc 15 đến 20 giây các bạn đấy nó sẽ có phần ờ, hình tiền các là chạy đây ô quà các bạn nhé đây ô quà này đấy đây này bấm nhận thưởng bạn này đấy chúc mừng bạn nhận được 522 điểm à, xem một video quảng cáo nhận thêm 602 điểm gọi đâu để tránh làm mất thời gian vàng ngọc của anh em ấy thì mình sẽ không xem video quảng cáo app này thực sự các bạn rất lỗi luôn đấy mới hiểu luôn lỗi thế chứ vừa mở app ra không biết tại điện thoại của mình hay là tại app không biết tại điện thoại tại app đây hiện tại là số số dư có 512 000 điểm các bạn này đấy click vào phần điểm ấy nó sẽ hiện thị ra một cái giao diện đổi quà cho anh em có lẽ là tại điện thoại hay sao lại tiếp tục đóng dụng luôn này đó hiểu luôn anh em có thể tải về xem có bị dư mình không anh em nhỉ đây là một cái app mới một app mới mà mình click vào mình click vào chục lần nó cứ đi ra liên tục cũng mong rằng nó uy tín để mình đổi cái thẻ cào 10k với app này cái gì mới là cũng dễ tâm sự luôn cái gì mới cũng dễ điểm danh hàng ngày này đấy Chúc mừng bạn nhận được 10.000 điểm đây Vậy là sau khi mà đăng ký tài khoản xong cái là có hơn 10.000 điểm Ôi rồi lại đang ứng dụng tiếp, ô hay nhỉ Có khi tại máy rồi nha mọi ạ Có khi tại máy rồi Bởi vì mình biết là rất là nhiều bạn chơi app này mà Rất là nhiều bạn hôm nay IB cho mình là anh chơi app này đi nhưng mà Thực sự các bạn là này, đọc một bài viết nhận quà này Chúc mừng bạn nhận 10.000 điểm Đấy Vừa mới đăng ký tài khoản xong phát đã có 20.000 điểm Ú lại đang ứng dụng Ô mẹ đùa nhau rồi Đùa nhau à các bạn để ý ấy, cái nền tảng này ấy, thì nó rất là giống với app Casin à không phải Buzi rất là giống với Buzi tiếp tục này chúc mừng bạn nhận được 6.333 điểm hiện tại là mình có 26.800 điểm ui lại đang ứng dụng thôi có lẽ là tôi sẽ ghim linh tải bực quá rồi bực đập bố điện thoại đi rồi tôi sẽ ghim linh tải ở phần mô tả của video này các bạn nhá anh em nào ấy mà các bạn muốn trải nghiệm muốn kiếm tiền với app mới có thể là click vào đường link các bạn tải app về nó rất là giống với một cái nền tảng có tên là Buzi các bạn là Buzi này và nói về Buzi thì uy tín rồi riêng Buzi tôi thực sự các bạn là tôi đổi phải đến 10 triệu 10 triệu tiền thẻ cào đó anh em ạ không phải là 50 hay là 10k nữa mà mà nó là 10 triệu rồi đây hiện tại là mình có 49.000 uh, à, 59.227 à, điểm nó tương đương là 455.000 điểm bây giờ đổi quà nhá thì ở trong Buzi nó cũng sẽ có cái thẻ cào mệnh giá 10k, 50k, 100k và 200k. Nhưng mà hiện tại hiện tại bản thân mình ấy thì mình lại còn duy nhất thẻ cào 200k thôi. Bởi vì những cái mệnh giá trước đó tôi đổi hết rồi. Tôi đổi hết rồi anh em ạ. Là mới cập nhật vào phiên bản mới à, cho phép các bạn đổi thẻ cào một lần thôi. Nhưng mà với thẻ cào 200k các bạn đổi bao nhiêu lần được? Đây, xác nhận thông tin đổi thẻ cào viettel 200.000 đồng các bạn đợi một tí này. Nó sẽ trừ thẻ về ngay. Một cái điều mình rất thích ở Muji đó là thẻ cào đổi phát là về ngay giao dịch thành công bạn này xem ngay này đấy lịch sử bạn nhá đây này xác xét này rất nhanh luôn ngày 21 tháng 11 rất là nhanh luôn ngày 21 tháng 11 lúc 20 giờ 27 phút thẻ cào Viettel 200 000 đồng thậm chí bây giờ mình tiếp tục mình sẽ đổi tiếp cái thẻ cào 200 000 đồng cho anh em xem đổi quà này xác nhận này nó nhanh như thế mà tôi thích ở app này là nó nhanh với cả kiếm điểm nó dễ nhưng mà hầu như là tất cả các bạn xem video của mình các bạn đã các bạn đã đổi được thẻ cào với Abuji rồi đúng không hầu như là 100% thấp nhất là thẻ cào 10k thật sự luôn thấp nhất là thẻ cào 10k các bạn đã đã đổi được rồi còn 50k 100k thì có em là đầy bản thân mình này một ngày hôm nay mình đổi 400.000 thẻ cào các bạn này lên lên anh em anh em đừng có băn khoăn là là là là là là là, là đổi thẻ cào nó nó kiếm thẻ cào nó khó không khó đâu chỉ cần các bạn tự tin các bạn làm được tôi làm được các bạn cũng làm được chưa yeah anh em nào mà đã làm được rồi hãy comment là tôi đã làm được còn bạn nào mà chưa đổi được thì hãy comment xuống dưới video này là tôi chưa đổi được các bạn hãy làm đi hãy làm đi có dám làm không đây lại đổi thành công bê quay ở ra nhá vào lại lịch sử này đấy hai cái thẻ cào 200 nghìn ngày 21 tháng 11 nhá yeah. hai thẻ cào 200 nghìn nhiều bạn mà mình là bây giờ mà có nhiều thẻ cào như này thì bây giờ muốn quy đổi thẻ cào thành tiền mặt thì làm như nào đơn giản lắm anh em ạ bây giờ mình sẽ vào Google này mình sẽ vào một cái um, website là auto 365 đây là một website mà uh, cho phép các bạn uh, đổi thẻ cào thành tiền mặt nó rất là uy tín và tôi đã đổi đổi rất là nhiều thẻ cào với website này rồi AutoCAD 365 các bạn nhá Bà mệnh giá là 200.000 đồng bạn này Thực nhận là 175.000 đồng Mà mình sẽ dán mã thẻ vào series được chưa Đây sao chép này mã thẻ này Tất nhiên là khi mình mình đổi thẻ cao thành tiền mặt thì mình phải mất phí đây là một cái điều tất nhiên rồi bản thân mình ấy, thì mình đổi hơn 10 triệu tiền thẻ cao với app này mình sẽ thêm nhá thêm cái thẻ cao 200.000 đồng nữa thì tôi thu về tôi thu về thì mất phí của nó hai mấy phần trăm anh em ạ hai mấy phần trăm đấy thì không phải được 10 triệu đâu được tầm 8 triệu thôi đây mã thẻ này mình nhiều thẻ cao quá nhiều khi cái thẻ cái tài khoản điện thoại của mình nó lên uh, lên tới tiền chục triệu thực sự luôn có những dạo mà lên chục triệu chục triệu tài khoản điện thoại luôn anh em ạ đây gửi thẻ gào nhá đây này à, thành công hai cái thất bại không tức là mình vừa quy đổi thành công hai cái thẻ cào số dư không đồng nhá các bạn đợi một tí này các bạn đợi một tí cái số dư là sẽ lên được chưa cái nền tảng AutoCAD 365 này thì nó nó nó nó cập nhật nó auto mà anh em hiểu auto không auto là gì tự động đây này số dư 350.000 đồng bây giờ mình rút tiền về tài khoản ATM như này nó sẽ phần rút tiền đấy bạn rút tiền này đấy thì à, bình thường ấy thì mình chút rút tiền momo thôi đây này à, chọn chọn ngân hàng này hoặc là ví điện tử momo nhé thì mình rút về momo thôi là số tiền cần rút là 350k các bạn này 350 123 rất là nhanh cái nền tảng này nó nó nó cực kỳ bảo mật các bạn ạ đây là nội dung là hi phát đấy hả đấy mật khẩu cấp 2 này nó sẽ bắt các bạn ghi cả mật khẩu cấp 2 ra bảo mật như thế mà anh em rất thích app này là nó sẽ có mật khẩu cấp 2 các bạn ạ rất là nhanh trong vòng chưa đầy 3 giây yêu cầu rút tiền thành công Vậy là mình vừa quy đổi 400.000 thẻ cào Mình nhận lại được là 350k Tức là mình lỗ 50k Tâm sự luôn Là mình vừa bị lỗ 50k Anh em ạ Lỗ 50k đấy anh em ạ Đấy xong rồi Vậy là hiện tại là tài khoản của mình là không đồng được chưa Đấy à, rút tiền đây 350.000 đồng à, Trạng thái này Đây đã xử lý này nó ghi là đã xử lý từ tiền đã về tài khoản của mình rồi đây hiện tại mình đã rút 530k này 45k này 117k này 350k này cái nền tảng AutoCAD này thì thực sự anh em là mình đổi rất là nhiều thẻ càng rồi các bạn đổi rất là nhiều thẻ càng rồi lên nào lên nào anh em nào ấy mà các bạn là lăn tăn lăn tăn với mình là các bạn là nhiều thẻ cào quá các bạn không biết cách nào đổi ra tiền mặt thì đấy là câu trả lời của anh em rồi đấy các bạn lên AutoCAD 365 các bạn đổi cho nó uy tín bây giờ nhiều nền tảng đổi thẻ cào hình mặt nó scam lắm tôi sợ luôn bởi sợ luôn đấy nhiều nền tảng như hôm nay đổi được mai méo đổi được chút tiền méo về thế mới tải méo hiểu luôn đấy. thôi không sao bài học của mình mình cũng phải tìm những nền tảng nào uy tín lâu dài để mình tham gia kiếm tiền mới cả tham gia rút tiền các bạn nhé chia sẻ như vậy thôi